Chúng ta đến thế gian này như một giấc mộng dài và khi ta chết đi thì người chết có thể đem theo thứ gì khi hồng trần như giấc mộng phù du này. Chúng ta cho dù gian nan mấy cũng trở về các bụi, tài lộc nhiều cũng tay trắng ra đi, quyền cao chức trọng rồi cũng bỏ, nhắm mắt xuôi tay nghĩ được gì. Không có ai là bất tử sống mãi trên đời này được, trải qua biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu đế chế nổi tiếng như đế chế La Mã, đế chế Hy Lạp cổ đại với biết bao anh hùng kiệt xuất. Cuối cùng rồi cũng chết cũng rời bỏ triều đại lẫy lừng mà mình đã gầy dựng. Vậy người chết có thể đem theo thứ gì? Hồng Trần như mộng dài đây. Thế gian dù có rộng lớn và nhiều tiền tài vật chất danh lợi thì khi chết đi tất cả đều phải để lại cho thế gian thế giới này hết. Không có bất kỳ ai mang theo được những thứ ấy. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết người chết có thể đem theo thứ gì. Hồng Trần Như Mộng để giúp bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về đề tài này. 1. Người chết có thể đem theo thứ gì trên thế gian này? Cuộc đời của một kiếp người thật trái ngược. Ta đến thế gian này bằng tiếng khóc chào đời bên cạnh tiếng cười hạnh phúc của người thân. Khi ta ra đi từ giả cõi đời này bằng nụ cười hạnh phúc bên tiếng khóc thương tiếc của người thân. Vậy người chết có thể đem theo thứ gì? Hồng Trần Như Mộng đầy lắm nỗi chua cay cám dỗ. Chúng ta đi vào tìm hiểu giai điệu du dương của bài thơ sau. Lặng nhìn tưởng niệm nơi nghĩa trang, mộ bi lớp lớp thẳng hàng hàng. Bao người nằm xuống hai tay trắng, giả từ phú quý lẫn vinh quang. Chiều mùa thu nắng nhạt, lá vàng rơi ngập lối đi dưới cơn mưa lấp phất. Con đường vào nghĩa trang hôm nay bỗng vắng lạnh, tiếng gió lao xao, những cành cây va chạm và tiếng côn trùng rên rỉ tạo nên một thứ âm thanh buồn nhớ. Với nén nhang và hoa, nến trong tay, tôi bước vào để thắp lên tia sáng và hơi ấm tình yêu cho những người thân yêu đã hàng nghỉ. Đời người mọi sự sẽ qua đi, tôi tự hỏi người chết có thể đem theo thứ gì. Hồng trần như mộng, họ ra đi chỉ còn lại bụi tro lại trở về bụi tro, danh vọng, tiền bạc, tài năng, quyền chức, sắc đẹp. Cũng sẽ rời bỏ chúng ta, trong cơn đại dịch này, biết bao người mất chỉ còn nắm trò tàn, còn những nơi được chôn cất chỉ còn lại duy nhất nấm mồ sẽ tan biến trong lòng đất khi ta từ giả cõi đời. hai Hồng trần như mộng lắm nỗi chua cay và cám dỗ. Khi chúng ta còn sống trên đời thì luôn tranh đấu tranh giành, chém giết nhau vì danh lợi, vì vật chất để khi ra đi thì ai ai cũng giống ai. Có khi nào bạn tự hỏi lòng mình rằng, người chết có thể đem theo thứ gì, khi hồng trần như một giấc mộng sẽ mau chóng tan biến và trở về cát bụi. Đời người đúng là kiếp phù hoa, ngắn ngủi, một thoáng bay bay, hoa phù dung sớm nở tối tàn. Đời cũng là một chuyến đi và khởi đầu là tiếng khóc chào đời của chính mình bên cạnh tiếng cười hạnh phúc của người thân, để rồi đi vào cuộc đời, qua bao cuộc chiến không ngừng nghỉ, để giờ xuôi tay nhắm mắt. Chúng ta được mỉm cười hạnh phúc bên những giọt nước mắt tiếc thương của những người thân yêu đời cũng luôn là bể khổ với bao sóng gió cuồng phong, những gồng gánh trĩu vai, những thương tích, những nỗi đau rướm máu, những oan khiên thù hận, trái ngang dìm chúng ta trong hố thẳm. Nếu chúng ta không mạnh mẽ bước đi tiếp dễ xa lầy trong vũng bùn tội lỗi cũng vì cuộc sống mưu sinh tranh giành quyền lợi nhau, và khi ta chết đi thì những thứ ấy ta quy có mang theo được không? Người chết có thể đem theo thứ gì? Hay chỉ ra đi với hai bàn tay trắng đầy? 3. Người chết có thể đem theo gì ngoài tội và phước đây? Ở một góc độ cá nhân tôi, tôi luôn đặt câu hỏi và tự trả lời người chết có thể đem theo thứ gì? Đó là chúng ta chỉ có thể mang theo tội và phước đức mà ta đã tích lũy đã làm lúc ta còn sống trên thế gian này. Phúc đức sẽ luôn đi theo ta về thế giới bên kia để làm vốn giúp ta tái sinh theo luật luân hồi nhân quả. Tùy theo nghiệp duyên mà ta sẽ tái sinh lên làm người hay làm súc vật. Chúng ta khi chết sẽ không mang theo được những vật chất danh lợi quyền uy mà ta có được ở thế giới ta đang sống, và tất nhiên sẽ còn mang theo tội ác mà ta đã gây ra nữa. Người chết có thể đem theo thứ gì? Hồng Trần như mộng chúng ta đến thế giới này để học và trả nghiệp cho những gì ta đã gieo từ tiền kiếp và khi ta ra đi thì cũng chẳng meo theo được thứ gì ngoại trừ tội và phước. Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa truyền thống Á Đông luôn cho rằng con người phải sống thuận theo tự nhiên. Phật gia giảng muốn dứt bể khổ cần phải biết buông xả. Nhân sinh như mộng đúng là một giấc mơ màng. Trăm năm trôi qua tựa như mộng, một đời người bất quá chỉ là vài chục năm ngắn ngủi. So với đất trời, vũ trụ thì chỉ ngắn tựa cái chớp mắt. Vậy mà biết bao người vẫn còn ở kia mãi tranh đấu ngược xuôi, lao tâm khổ tứ vào danh, lợi, tình, ăn không ngon, ngủ không yên, toàn thân mang bệnh mà lòng tham sân hận vẫn chưa buông. Trên đây là bài viết người chết có thể đem theo thứ gì, hồng trần như mộng mà mình gửi đến bạn. Hy vọng qua các bài học các đoạn phân tích của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về làm người về cuộc sống đầy màu nhuộm này. Chúc bạn thành công!